Chào anh em, nhân dịp đầu xuân năm mới, công ty mình tiếp tục ra video để giới thiệu tới cho anh em một cái siêu phẩm giúp anh em đi chơi ở cái tháng riêng, cái tháng ăn chơi này về cái bộ môn chơi sóc đĩa mà không cần phải chuẩn bị đồ, bát, đĩa hay là những bộ quân vị vào mà anh em vẫn còn chiến thắng anh em nhá. Đó chính là cái máy nhận diện màu quân vị S68 này. Với cái máy này ấy, à, anh em đi chơi anh em chỉ cần để quân vị nên cái máy này để cho quét màu còn quân vị của họ ở trong sòng trong sới cho anh em chơi vẫn chơi bình thường anh em nhá và bây giờ mình sẽ đi vào và hướng dẫn anh em cách chơi và sóc thực tế để anh em cùng kiểm chứng về đồ anh em này ví dụ ở trong chỗ anh em chơi họ đang chơi một bằng vị bài là có vị màu như này thì anh em chuẩn bị cho mình một lá bài tương tự anh em đặt lên máy đợi 3 đến 4 giây sau là máy nó sẽ nhận diện được màu quân rồi nó sẽ anh em để ở trong người nó sẽ báo chất nẻ về cho anh em đấy lá này thì anh em bỏ đi và họ vẫn đang chơi cái lá của họ anh em nhá này. đồ này nó mới ra nhất của cái năm 2020 này rồi anh em nhanh tay gọi điện cho mình để được đặt hàng và tư vấn miễn phí anh em nhá đấy ở đây cái video quảng cáo thì mình sẽ để cái máy này ra ngoài bát này để anh em đang xem video có thể nghe được cái tiếng rung của nó còn khi chơi anh em để ở trong người chỉ một mình em biết anh em nhá đấy trước khi vào sóc tôi sẽ thử bát đĩa cho anh em là tôi quay hoàn toàn là xanh chín đồ đạc cũng là xanh chín hoàn toàn trăm anh em nhé Đấy. cuối video tôi sẽ đập bát đĩa để chứng minh cho anh em rồi bây giờ mình sẽ đi vào và sóc này anh em này Đấy. dung một cộng nháy một đèn thì chắc chắn nó về lẻ rồi anh em này bán lẻ 500 triệu lẻ còn ngoài 500 triệu nữa tiếng đầu mạnh tay đánh vào lẻ này mà bát này ba đèn này anh em này tiếp tục này Dũng hai rồi, anh em đánh vào chặn đôi tôi, đánh vào bảng vị, đánh vào sấp đôi tôi này, đánh vào sấp đôi 500 triệu này, mở bát này. Không có chuyện sai luôn anh em nhá. Tiếp tục này. Vẫn là dung hai anh em này, tiếp tục đánh gấp khúc, bán chặn 1 tỷ, chặn con ngoài 1 tỷ nữa, ai mà đặt tay lên bát là mất ngay quả nhà này. Chuẩn chỉ cho anh em này. Tiếp tục này. không dung tiếng này là anh em đánh sập bản vị đánh vào tứ tử cho tôi bán chắc 500 triệu chắc còn ngoài một tỷ này mở bát này tứ đen luôn anh em nhá và bây giờ mình sẽ để cái máy này trong người để chỉ một mình tôi biết thôi đánh với anh em hai ba tiếng bạc nữa này dung một rồi máy báo trả kết quả tôi là dung một dung một thì anh em cứ đánh vào lẻ tôi không cần biết ba đen hay là ba trắng bán lẻ 500 triệu mở bát bà đen luôn anh em nha kỷ niệm cho những em nào mà đang thua tha mà muốn gỡ gạc lại một tiếng bạc cuối cùng rồi để anh em có cái đồ ưng ý anh em chơi và lấy lại được những gì anh em đã mất nhá tiếp tục là dung một bán lẻ 1 tỷ lẻ con ngoài 2 tỷ nữa ai mà đặt tên của bác là mất ngay quả nhà này lẻ rồi anh em nhá không có chuyện sai luôn này anh em này Thế bây giờ mình sẽ đập bát nữa để chứng minh cho anh em biết là cái video này tôi quay hoàn toàn là danh chín anh em này này nam châm tử rồi hoàn toàn là không hút này Đấy quân vị là xanh chín anh em này không một chút tăng tích kìa anh em nhá đấy này bát này anh em này này đĩa này không có gì luôn anh em nhá Rồi, anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ tới mình qua số điện thoại trên màn hình nhà mình qua cơ sở cơ sở thứ nhất bến xe mỹ đình hà nội cơ sở thứ